hợp này lên mặt, sau một đêm bạn sẽ chẳng nhận ra mình vì quá trắng. Làn da sẽ có bước đột phá trắng mịn bất ngờ sau khi bạn sử dụng công thức dưới đây, cùng khám phá ngay nhé. Nếu dùng mỹ phẩm, bạn sẽ thấy hiệu quả làm trắng da, dưỡng ẩm của chúng không bao giờ được như quảng cáo. Phải mất một thời gian khá dài cùng với chi phí không nhỏ thì làn da của bạn mới có sự thay đổi. Đấy là chưa kể đến việc da nhạy cảm bị dị ứng mỹ phẩm như thế này. Hãy nâng niu nhan sắc của mình hơn bằng cách thử ngay bí quyết làm trắng da kỳ diệu an toàn dưới đây. Bạn sẽ mê mẩn từ lần đầu thực hiện cho mà xem. Nguyên liệu cần chuẩn bị 1 phần 2 thìa baking soda, mật ong, viên nang vitamin E, sữa tươi nếu có, 1 phần 4 thìa cà phê bột quế. Cách thực hiện Bước 1 Bạn trộn đều baking soda cộng bột quế cộng một thìa mật ong, trích lấy dung dịch bên trong hai viên nam vitamin E cho vào, từ từ đổ sữa tươi để hỗn hợp có dạng sền sệt, không quá loãng, có thể thay thế bằng nước. Bước 2. Làm sạch da với sữa rửa mặt nhằm lấy đi hết bụi bẩn, bã nhờn tích tụ cả ngày. Tốt hơn hết, bạn thực hiện thêm bước sông hơi với tía tô, sau kinh giới hoặc nhúng khăn vào nước ấm nóng, vắt ráo nước rồi đáp lên da 20 đến 30 giây. Điều này giúp lỗ chân lông giãn nở tối đa, tăng cường lưu thông máu hiệu quả.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 Đợi mặt nạ xe khô thì rửa sạch với nước. Bước 4. Bôi toner, kem dưỡng ẩm để kết thúc quá trình làm đẹp, áp dụng 2 đến 3 lần một tuần. Công dụng: Baking soda trong hỗn hợp giúp tẩy sạch tế bào chết một cách nhẹ nhàng, đẩy tông da sáng lên tự nhiên, đồng thời tiêu diệt vi khuẩn gây hại, ngăn ngừa mụn. Vitamin E là chất chống oxy hóa, bảo vệ và cải thiện làn da thêm rạng rỡ, tăng độ đàn hồi cho da mềm mại và luôn săn chắc. Bột quế có tác dụng tăng cường lưu thông máu lên da, làm da sạch sâu và mang lại sự hồng hào để sức sống. Hơn thế nữa, áp dụng đều đặn, hỗn hợp này còn xóa mờ nám, tàn nhang, vết thâm xuất sắc. Chúc bạn luôn xinh! Bạn vừa xem xong video, bôi hỗn hợp này lên mặt, sau một đêm bạn sẽ chẳng nhận ra mình vì quá trắng. Công thức dưỡng da với mặt nạ nghệ mật ong giúp bạn làm trắng da nhanh nhất. Da thâm mụn, sạm đen sẽ trắng lên nhanh chóng với mặt nạ nghệ mật ong sau 2 tuần sử dụng. Với công thức đơn giản, nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm, mặt nạ nghệ mật ong có tác dụng dưỡng da cực tốt cho chị em phụ nữ. Bột nghệ với thành phần chính là curamin quý giá, có tác dụng chống oxy hóa mạnh, đẩy lùi các sắc tố melanin, điều trị nám tàn nhang và làm trắng da nhanh chóng. Còn mật ong chứa nhiều vitamin A, E, C, chất chống oxy hóa, giúp da ẩm mịn, ngăn ngừa nếp nhăn hình thành. Vì thế nếu kết hợp hai nguyên liệu này lại sẽ giúp cho làn da trắng mịn không tì vết, Hãy cùng xem các công thức dưỡng da bằng mặt nạ nghệ mật ong nhé. 1. Mặt nạ nghệ, mật ong và bột trà xanh Nguyên liệu 1 thìa cà phê tinh bột nghệ 2 thìa cà phê bột trà xanh 1 thìa cà phê mật ong Cách làm Trộn đều hỗn hợp bột trà xanh, tinh bột nghệ và mật ong trong một cái bát sạch để thu được một hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm để lỗ chân lông giãn nở, giúp hấp thu tối đa dưỡng chất thoa đều hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong vòng 15 đến 20 phút. Sau khi mặt nạ khô thì rửa mặt lại bằng nước sạch. Sau đó bạn sử dụng các bước dưỡng da tiếp theo như bình thường. Bạn nên thực hiện đắp loại mặt nạ trà xanh tinh bột nghệ mật ong này 2 tuần một lần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Kiên trì một thời gian khoảng 1 đến 2 tháng thì da mặt của bạn sẽ trắng mịn hơn và mụn cũng sẽ hết. Ngoài cách sử dụng mặt nạ nghệ mật ong, bạn có thể dùng mật ong và nghệ dưỡng da theo công thức này. 2. Uống 8 viên mật ong nghệ mỗi ngày Nguyên liệu cần chuẩn bị 200g tinh bột nghệ, 100ml mật ong Cách thực hiện Cho tinh bột nghệ, mật ong vào bát trộn đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất dạng sền sệt Lấy tay nạn hỗn hợp vừa rồi thành những viên nhỏ bằng đầu ngón tay út Viên tròn tròn nhỏ xinh như đầu ngón tay sau khi nặn xong, bạn để chúng vào lọ thủy tinh sạch, đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Cách sử dụng Mỗi ngày bạn uống 2 lần, mỗi phần 4 viên vào buổi sáng và tối. Uống như uống thuốc bình thường, uống sau bữa ăn 15 phút. Cứ thế bạn uống đều đặn mỗi ngày, chỉ sau 2 tuần bạn sẽ thấy da hết sạch mụn, căng bóng, lỗ chân lông cũng thu nhỏ lại, da trắng hồng lên trông thấy. Sau khi đạt được hiệu quả như mong muốn, bạn giảm liều lượng xuống, Mỗi ngày uống 4 viên chia 2 lần thôi nhé. Cách 2. Uống sữa nghệ mỗi ngày. Nguyên liệu cần có 20g bột nghệ, 500ml sữa tươi không đường, 5 thìa cà phê mật ong, nồi, cốc và thìa. Cách làm Đổ 500ml sữa vào nồi rồi đun nóng lên, không cần sôi dưới ngọn lửa nhỏ, hoặc bạn cũng có thể quay sữa trong lò vi sóng chừng 1 phút. Sau khi làm ấm sữa, cho bột nghệ vào, dùng thiêu khuấy đều cho nghệ hòa tan trong sữa. Cho mật ong vào khuấy đều, đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất thì tắt bếp. Đổ hỗn hợp ra cốc và sử dụng. Cách sử dụng Uống cốc nước hỗn hợp bột nghệ sữa tươi mật ong này mỗi tối trước khi đi ngủ, sau 2 tuần da bạn căng mướt, sẹo thâm bị đẩy lùi, da trắng lên nhanh chóng. Bạn vừa xem xong video, công thức dưỡng da với mặt nạ nghệ mật ong giúp bạn làm trắng da nhanh nhất. Cách uống và bôi vitamin E khiến da trắng hồng bật ba tông chỉ sau một tuần. Không phải ai cũng biết cách làm đẹp bằng vitamin E đâu nhé. Vitamin E vốn được xem như một loại thần dược giúp chị em giữ gìn nhan sắc cũng như duy trì được nét thanh xuân của mình. Việc bổ sung vitamin E hàng ngày sẽ giúp phái đẹp nhanh chóng có được một làn da mịn màng, trắng sáng và căng tràn sức sống. Nhưng sử dụng vitamin E như thế nào để đạt được hiệu quả chăm sóc da một cách tốt nhất thì không phải ai cũng biết. Dưới đây sẽ là những hướng dẫn cụ thể về cách uống và bôi vitamin E để bạn có được làn da như mong muốn. Uống vitamin E đúng cách Vitamin E là một trong những chất nằm trong nhóm vitamin. Nhóm vitamin có tính chất góp phần rất quan trọng trong quá trình giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại sự sản xuất dư thừa từ gốc tự do, chống lại quá trình chết tế bào, kìm hãm quá trình lão hóa da, giúp làn da thêm mịn màng. Ngoài ra còn có nhiều công dụng khác giúp nâng cao sức khỏe của con người. Về cơ bản, có hai loại vitamin E là vitamin E có nguồn gốc tự nhiên và vitamin E có nguồn gốc tổng hợp. Nếu bạn muốn bổ sung vitamin E có nguồn gốc tự nhiên, hãy sử dụng hàng ngày các thực phẩm như lúa mạch, ngô, đậu và các loại quả có dầu như hướng dương, dừa để cơ thể hấp thụ loại vitamin này một cách tốt nhất. Còn sử dụng vitamin E có nguồn gốc tổng hợp thì bạn nên uống một viên một ngày sau bữa ăn sáng khoảng 30 phút. Cứ uống liên tục và đều đặn như vậy trong vòng 3 tháng, sau đó nghỉ khoảng 2 tháng lại tiếp tục uống để ngăn ngừa lão hóa da, xóa mở nếp nhăn, loại bỏ nám da một cách tự nhiên và hiệu quả nhất mà không sợ quá liều gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Và khi sử dụng vitamin E, nguồn gốc tổng hợp, hãy lựa chọn những nhà cung cấp đã được Bộ Y tế kiểm định và cấp phép lưu thông trên thị trường để đảm bảo chất lượng sử dụng đạt được tốt nhất. Bôi vitamin E đúng cách Song song với việc uống vitamin E, bạn hãy bôi nó theo cách này để đạt được hiệu quả chăm sóc da như ý. Nguyên liệu cần có một viên vitamin E Cách sử dụng Bước 1 Vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt bằng sữa rửa mặt với nước ấm như bình thường. Nếu bạn sử dụng mỹ phẩm, hãy dùng nước tẩy trang chuyên dụng để lấy sạch chúng, giúp làn da luôn được thông thoáng. Bước 2. Lấy một bát nước nóng pha một níu muối nhỏ, dùng để xông hơi mặt trong vòng từ 3 đến 5 phút. Điều này giúp các mạch máu được lưu thông để việc hấp thụ các dưỡng chất từ vitamin E đạt hiệu quả cao nhất. Bước 3. Sau đó trích lấy phần dịch bên trong viên nang vitamin E, thoa đều lên làn da, đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Bước 4. Nằm thư giãn thêm 15 phút để làn da hấp thụ dưỡng chất, rồi rửa sạch bằng nước sữa rửa mặt. Bước 5. Cuối cùng, dùng một chiếc khăn thấm nước lạnh lau sạch lại làn da thêm một lần nữa để lấy sạch lớp vitamin E trên da, tránh tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Bạn đừng quá lo vì nghĩ không thể rửa sạch dịch vitamin E trên mặt sẽ gây mụn trên da vì chỉ cần lau sạch làn da bằng khăn mặt như bình thường là đã có thể lấy sạch chúng đi rồi. Sử dụng đều đặn từ 2 đến 3 lần một tuần. Chỉ sau một tuần, bạn sẽ thấy làn da dần trở nên trắng sáng, các vết chân chim biến mất, sạm da mở dần, da từ đó cũng căng bóng và mịn hơn rất nhiều. Bạn vừa xem xong video, cách uống và bôi vitamin E khiến da trắng hồng, bật ba tông chỉ sau một tuần. Tranh thủ vải đang vào mùa, mua ngay để dưỡng trắng da, trị mụn và giảm cân. Không chỉ là một loại quả được yêu thích trong mùa hè, quả vải còn có rất nhiều công dụng làm đẹp nữa nhé. Ai cũng cứ tưởng ăn vải là nóng, đặc biệt là quả vải lại chín rộ vào mùa hè. Thế nhưng bạn có biết trong thành phần của quả vải chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa, giúp cơ thể trẻ lâu, vitamin C tăng sức đề kháng làm đẹp da. Ngoài ra trong vải còn chứa kẽm, đây là thành phần có tác động tích cực lên tình trạng mụn dài dẳng và giúp da lên tông rõ rệt. 1. Trị mụn từ vải Nguyên liệu cần chuẩn bị 1 kg vải tươi, 1 muỗng tinh dầu hoa oải hương, bình đựng, máy ép nước. Cách làm Vải sau khi mua về, bạn bóc bỏ vỏ, bỏ hạt rồi cho vào máy ép nước, thu lấy nước. Lấy 300ml nước ép vải, cho vào bát, rồi trộn thêm muỗng tinh dầu oải hương vào, khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cho hỗn hợp vào bình rồi bảo quản trong tủ lạnh. Cách sử dụng Bạn sử dụng hỗn hợp này như nước hoa hồng, dùng sau khi rửa sạch mặt rồi thoa đều lên da. Sử dụng liên tiếp sau 2 tuần, bạn sẽ thấy da mềm mịn và mụn xẹp đi trông thấy. 2. Công thức làm trắng da từ vải Nguyên liệu cần chuẩn bị 20 quả vải thiều tươi, một thìa đường trắng, một thìa nước cốt chanh, máy xay sinh tố, xay lọc, Cách thực hiện Vải thiều sau khi mua về, bóc bỏ vỏ, bỏ hạt, rồi cho vào máy xay, xay nhuyễn rồi lọc bỏ bã, thu lấy phần nước ép. Cho đường, nước cốt chanh vào rồi khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng Bạn đổ hỗn hợp ra cốc và sử dụng. Mỗi ngày bạn uống một ly nước này. Sau 2 tuần, bạn sẽ thấy da lên một thậm chí hai tông đó nha. Uống liên tục trong mùa vải để da trắng hồng nhé. 3. Dưỡng ẩm, chống lão hóa từ quả vải Nguyên liệu cần chuẩn bị 100g thịt vải, một quả chuối chín Cách làm Cho vải và chuối vào máy xay, xay nhuyễn chừng 2 phút rồi đổ hỗn hợp ra bát Cách sử dụng Sau khi rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm, bạn thoa một lớp hỗn hợp lên mặt rồi dùng tay massage 2 đến 3 phút cho hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 20 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm. Áp dụng công thức này 2 đến 3 lần một tuần, bạn sẽ thấy da bạn lúc nào cũng càng mịn, những vết nhăn ở đuôi mắt cứ thế biến mất không dấu vết. 4. Giảm cân với công thức từ vải. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 500g thịt vải, một thìa sữa đặc, một thìa đường trắng. Cách làm: cho thịt vải ra bát, rồi trộn sữa đặc, đường vào bát, trộn đều sao cho đường và sữa ngấm đều vào thịt vải, rồi cho chúng vào hũ ủ qua đêm, rồi bỏ vào tủ lạnh dùng dần. Cách sử dụng: Mỗi ngày bạn ăn hết số vải này thay cho đủ ăn vặt. Sau 2 tuần bạn sẽ không tin vào số cân nặng của mình. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, tranh thủ vải đang vào mùa, mua ngay để dưỡng trắng da, trị mụn và giảm cân. Vitamin E rẻ hơn rất nhiều lần so với mỹ phẩm, nhưng hiệu quả mang lại thì bằng và thậm chí nhiều nữa với nhiều công dụng làm đẹp da từ dưỡng trắng, xóa mờ các nếp nhăn, trị cuồng thâm, làm chậm quá trình lão hóa. Vitamin E mang lại rất nhiều khả năng mà bạn gái nên thử nghiệm. Chính vì vậy, bạn hãy cùng tham khảo một số công thức làm đẹp từ vitamin E nhé. 1. Trị mụn trắng da Hỗn hợp vitamin E và sữa tươi không đường có công dụng trị mụn, làm mờ vết thâm, đồng thời dưỡng trắng da hiệu quả bất ngờ. Bạn chỉ cần trộn đều 50ml sữa tươi không đường cùng dung dịch bên trong hai viên vitamin E vào chiếc bát. Lấy miếng mặt nạ giấy mua tại cửa hàng mỹ phẩm, nhúng vào bát hỗn hợp sữa tươi trong vòng 1 phút rồi đắp mặt. Thư giãn khoảng 15 đến 20 phút thì rửa lại mặt bằng nước mát. Thực hiện công thức này khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần, làn da sẽ được cải thiện rõ rệt, đám mụn và vết thâm sạm đều biến mất, thay vào đó là làn da trắng hồng chỉ sau một tuần sử dụng. 2. sướng ẩm vào mùa đông, làn da của mọi người thường khô nẻ, bong chóc da do độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Nếu bạn gặp tình trạng này, hãy trích một viên nang vitamin E rồi trộn với chút nước hoa hồng. Sau khi rửa mặt sạch, lấy hỗn hợp có được thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng rồi giữ nguyên qua đêm hoặc rửa mặt sạch sau 20 phút. Chỉ cần thực hiện cách này một lần cũng giúp tình trạng da khô được cải thiện trông thấy, da sẽ mềm mịn hơn rất nhiều. 3. Trị dạn da với mẹ bầu hay bạn gái tăng cân nhanh chóng bị dạn ở vùng bụng, đùi, có thể sử dụng vitamin E để làm mờ vết dạn nhanh chóng. Chuẩn bị nguyên liệu: một thìa nước cốt chanh, hai thìa dầu ô liu, hai viên vitamin E. Cách làm: cắt đôi quả chanh, vắt một thìa nước cốt chanh vào bát nhỏ. Trích thêm dung dịch vitamin E và dầu ô liu rồi trộn đều thành hỗn hợp sền sệt. Lấy hỗn hợp đã chuẩn bị thoa đều lên vùng da bị dạn.